Hello xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nha. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuyên Đức tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929 và số đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo luôn các bác nhé. Các bác nào mà có sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho cửa hàng chúng em để tham khảo những máy mà cửa hàng chúng em đang quay trên video ở trên YouTube này các bác nhé. Đó, vâng và hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023. Cả chúng em xin giới thiệu cho các bác hai mẫu máy cưa xích hiệu Estin. Con này là hai máy cưa hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi của Đức ạ. Hàng bãi của Đức suốt qua Nhật sử dụng tại Nhật. Đó và nhập về Việt Nam là hàng bãi chuẩn nguyên zin từ ATZ các bác nhá. Hôm nay thì chúng em là có hai con máy cưa về chuyên sử dụng khai thác tầm trung cho các bác về cắt gỗ đường kính khoảng tầm uh, 35 40 phân đổ lại. Đó tầm 35 phân đổ lại một con máy cưa Estin 023 này máy móc tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bạn nhé và một con máy cưa Estin MS 020 con này là cũng hàng chuẩn made in Germany này hàng bãi Đức các bạn nhé máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z đó hai con đều là hàng suốt Đức nhập về và con này công suất của nó là 40,2 cc các bác nhá còn và con này là công suất của nó là 36 cc đó hai con thì đều uh, lam xích của nó thì cả chúng em xin phép đo nó là mặt cắt được bao nhiêu các bác nhé Dạ con uh, Estin 020 này mặt cắt của nó là gần 35 phân đó. Vâng và con uh, uh, Estin 023 cũng thế Hai con đều sử dụng xích là xài xích 91 các bác nhá Con Estin 020 này thì cả hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi đó sợi xích cũ nguyên zin của nó thì nó cũng đã quá bị cùn rồi nên là cả chúng em đã cắt và ráp cho các bác luôn một sợi xích mới và và con uh, Estin 023 thì lam xích vẫn là nguyên zin nguyên bản theo máy các bác nhé đó vâng và hôm nay thì chúng em xin giới thiệu là uh, hai con máy này là về chuyên khai thác tầm trung đó một con là 40cc một con là 36cc và giá hiện tại hai con này thì cả hàng chúng em là công khai luôn trên video các bác nhé con này thì hiện tại thì cả hàng chúng em đang bám với giá là 4 triệu đồng giá đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện các bác nhé và con này là phí ờ, giá là 3 triệu 500 ngàn đó, 3 triệu 500 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện đó, hai con là cả chúng em công khai trên Facebook luôn à, trên uh, YouTube luôn các bác nhé đó một con giá 4 triệu và một con giá 3 triệu 500 ngàn hai con đều là hệ Estin MS uh, ờ, của hàng Đức nguyên zin nguyên bản các bác nhé cam kết cho các bác là hàng chuẩn zin chính hãng 100%. Linh kiện chưa thay sửa chữa gì cả. Các bác nào mà đặt hàng tới hàng kiểm tra mà thấy mà linh kiện nào mà đã thay thế rồi họ khác máy trên video cửa hàng chúng em xin đền 10 lần tiền. Đó. Đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn nguyên zin và ATZ các bác nhé. <clears throat> Con này khá là đẹp luôn này, nhìn quá là xuất sắc luôn các bác nhé. Đó, ốc ác nguyên zin nguyên bản từ ATZ máy móc tình trạng cực kỳ đẹp con nào cũng quá là ok luôn các bác nhá máy móc thì cửa hàng chúng em thì đã dọn rửa sạch sẽ ngon lành về cho các bác việc chỉ việc xài và trải nghiệm thôi đó Ừ, vâng và cả chúng em xin phép giật test nổ từng con một để cho các bác nghe qua tiếng máy các bác nhé Đầu tiên là con máy cưa Estin 023 Cả chúng em xin phép cầm ứng dưới này để giật cho nó uh, tiện Tại vì một tay vừa quay một tay uh, vừa giật thì nó hơi khó Mm-hmm. Dạ vâng, vừa rồi thì cả chúng em thì đã giật test nổ từng con một rồi Đó, và giá là một con là 4 triệu và một con là 3 triệu 500 ngàn Máy móc cam kết cho các bác là chuẩn zin, dọn nổ ngon lành từ A Nòng hơi chắc chắn các bác nhá, bít tông sọc ngang luôn các bác đó, các bác nào mà ưng ý một trong hai con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua đường dây chúng em là số điện thoại 0354392929. Cả chúng em không cần cọc trước các bác nhé. Các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác hàng tới các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video các bác nhận đó còn nếu mà khác máy các bác hoàn lại về cho cả chúng em đó đúng máy trên video các bác chốt con ví dụ là con này là con Estin 023 các bác nhá con này tên là Estin 020 đó các bác chốt con nào đọc giúp cho em cái cái số máy kịch để chúng em tiện để uh, đóng hàng gửi hàng đi cho các bác nhá các bác nhá rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn các bác ở video sau